Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình thì um, giống như mình vừa nhận định cho anh em cái giải của Bundesliga đó là trận của Leverkusen và thằng Con thì uh, bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho anh em nữa cái trận cũng cùng giờ với thằng uh, Leverkusen luôn nha đó là trận của thằng uh, Mai 05 và Sake 04 ờ, thì trước khi mình vào nhận định cho anh em á, thì uh, mình sẽ đi nói về sơ lược và những trận trước đó mình đã nhận định cho anh em thì anh em thấy trong những cái trận mà mình nhận định cho anh em đều cho ăn full kèo giống như cái trận MU với thằng Brighton ngày hôm qua nè anh em nào mà chơi ngoài qua thầu qua cò qua chắc ăn là cái trận này anh em đã MU và đã tài thì anh em đã full, full cái trận này luôn đó thì anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi anh em không thể đánh được những mã kèo góc kèo thẻ và kèo rung thì giống như hồi qua anh em trong nhóm của mình thôi thì à, rực rỡ những cái mã kèo mà phi tối hôm qua đó giống như là Sevilla nè hoặc là Empoli nè đó thêm cái mã kèo của thằng Malocca nữa đó còn cái trận MU này thì đi mình cho anh em nằm MU và nằm tài luôn đó mình cũng nói thẳng với anh em là nằm MU và nằm tài nhưng mà tại sao những anh em trong nhóm mình không thua trong cái trận thằng MU này luôn ở trong khi đó nằm MU nằm tài anh em thua nhưng mà anh em nằm tài góc hiệp 1, tài góc full trận anh em ăn. Trận này tới 14 quả góc, trong hiệp 1 là 8 quả góc rồi. Đó thì anh em thấy cái tỷ lệ mà anh em chơi trong trang thì cái tỷ lệ xác suất anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn và anh em có thể chơi kèo chờ kèo nó hạ nè. Đó. Còn anh em chơi ngoài quả thầu quả cò anh em chỉ đánh được trước trận đấu 1 tiếng đến 2 tiếng và anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu chứ anh em không bao giờ đánh được những cái mã kèo mà giống như mình đã cho anh em trên cái video. Thì bây giờ mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang chơi cho hiệu quả thì cái đó mình cũng chỉ muốn tốt cho anh em thôi đó thì mình chỉ nói cho anh em à, à, sơ về cái vấn đề mà anh em đang chơi ở ngoài thôi thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận à, Mai 05 và sa Sake 04 này luôn thì à, thằng à, Mai 05 này gặp Sake 04 vào lúc 1 giờ 30 tối hôm nay trùng giờ với thằng à, Lecusen luôn nha anh em. Thì anh em thấy trên cái phần màn hình của anh em á, là đội hình ra sân của hai đội bên phía đội chủ nhà Mai 05 ra sân với sơ đồ là 3421 nè. Bên phía Sake 04 ra sân với cái sơ đồ là vẫn bằng 4231 nha anh em đó thì mình sẽ tiến vào cái vị trí mà trên bảng xếp hạng đó thì anh em thấy bên trên bên bảng xếp hạng của Bundesliga thì thằng Mai 05 đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 30 vòng đấu đó. trong khi đó thằng Sake 04 đang có một cái vị trí cầm đèn đỏ đó là vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và có 27 điểm sau 30 vòng đấu nếu mà cái trận này Sake 04 để thua nữa thì Sake 04 có cái nguy cơ mùa này sẽ bị tụt hạng nha anh em bởi vậy trong cái trận này Sake 04 sẽ quyết tâm lấy lại bàn thắng nha anh em đó thì um, bây giờ uh, mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy uh, À, bên phía đội chủ nhà trước nha, đó là Mai 05 thì Mai 05 trong 10 trận gần nhất á, thì Mai 05 thắng được 5 trận và để hòa 4 trận. Và một trận để thua gần nhất á, là để thua trước Watbet nè với cái tỷ số là 3-0. Còn bên phía bên phía à, thằng à, Saki 04 á, thì anh em thấy um, à, Saki 04 trong 10 trận gần nhất cái Saki 04 cũng không kém gì cái thằng à, Mai 05 nha anh em. Thắng 4 trận nè, để hòa 3 trận và để thua 3 trận. Trận thắng gần nhất là thắng à, Ramen nè à, để thua thằng Faybus thắng trước Hertha Berlin luôn nha anh em đó anh em thấy trước đó thắng trước Bochum và Stuttgart với cái tỷ số 2-1, 2-0 và 5-2. đó anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của thằng Sake thì trong những trận gần đây Sake đang có một cái ờ, khát khao để vươn lên vị trí trên bảng để có thể trụ lại trụ lại giải Bundesliga đá trong mùa sau nữa nha anh em đó thì anh em biết rồi cuối mùa giải này những cái mã kèo mà nó tuồn nó tích lắm anh em nhiều khi mấy thằng này nó sẽ giữ điểm cho nhau nó bán điểm cho nhau nó cũng thằng kia nó thằng giống như mai 05 có một vị trí an toàn nhất định rồi thì nó sẽ bán điểm cho thằng mai 04 là giống như nó để thua trong cái trận này đó để cho thằng mai 04 trụ lại trụ là cái mùa Bundesliga Liga mùa sau để à, thằng à, mà Sake 04 có một cái à, hiệu quả tốt hơn đó ờ, thì mình sẽ tiến vào trong cái lịch sử đối đầu của hai này thì anh em thấy hai này trong lịch sử đối đầu bốn trận gần nhất đã hòa hết ba trận và một trận gần nhất nữa trên lượt đi của Bundesliga mùa giải 2022 2023 thì thằng Sake 04 có thắng thằng Mai 05 với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của Sake luôn. Thì anh em thấy hai này gặp nhau đối đầu toàn là thua, toàn là hòa không thì anh em thấy cái trận này thằng Mai 05 được lợi thế sân nhà nó chấp với cái mã kèo cao thì anh em cũng có thể nằm cái mã kèo là Sake 04 trong cái trận này được nha nha đó thì mình sẽ tiến vào cái phần hai này đối đầu trận gần nhất cho anh em xem để anh em có thể um, uh, phân tích và xem xét cái đội hình nó như thế nào trong trận đó thì anh em thấy trong cái trận đó cái đội uh, sân khách là 205 chấp chứ ma kèo là 0.5 nè đó và cái trận đó thằng Sake 04 ăn với cái tỷ số là 1-0 từ hiệp 1 luôn nha anh em đó, thì anh em thấy lúc đó cái sự kiểm soát bóng của thằng Sake 04 cực kỳ nhiều luôn đây anh em thấy cái sự kiểm soát của thằng Sake nó hầu như là 70% bên phía thằng Mai 05 chỉ được kiểm soát 30% thôi đó, thì anh em thấy trong cái trận đó À, bàn thắng đến từ phút thứ 10 và đứng hình tới cuối trận luôn thì anh em thấy phút thứ 10 là bên phía thằng Sake có nâng cái tỷ số lên 1-0 và đứng hình tới cuối trận luôn nha anh em. Đó. Thì anh em thấy cái sự phòng thủ của thằng Sake cũng cực kỳ tốt trong cái mùa giải này luôn nha anh em. Đó. Nó trong khi đó à, vào phút thứ 10 nhưng mà khả thằng à, Mai 05 không có thể có một cái bàn gỡ quà lại được trong những cái phút à, um, 80 phút không có một bàn gỡ quà nổi cho thằng Mai 05 luôn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 thì giống như anh em đã thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai hàng này ở trong 4 trận gần nhất thì đã hòa hết 3 trận và một trận là thằng sa Sake 04 là thắng thì anh em có thể nằm cái mã kèo là thằng sa Sake 04 được chấp 0,75 thì mình nói với anh em rồi. Ở cuối mùa giải này thằng sa Sake 04 nó đang đứng vị trí trên đèn đỏ, bắt buộc thằng sa Sake 04 phải có một cái bàn thắng để nắm chắc 3 điểm để có thể um, giữ được cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng đó thì bởi vậy trận này anh em cứ nằm cái thằng à, Sake được chấp 0,75 thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó rất là cao trong trận đấu này luôn đó thì anh em có thể nằm thêm một cái mã tài là 2.5 được nha thì hiện tại tài xỉu là 2,75 thì anh em có thể nằm mã kèo tài là 2.5 trong trận đấu này được thì um, tại sao anh em nên nằm cái mã kèo tài thì anh em thấy nếu mà thằng Mai 05 nó có thể ghi bàn trước á, thì thằng Sake 04 nó sẽ tấn công để gỡ bàn thắng đó thì đổ bàn thắng rất là nhiều thì anh em có thể vào cái mã tài rất là ok cho anh em luôn đó thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận đấu này luôn thì mình có chốt cho anh em là bốn cái mã kèo để anh em đầu tư trong cái trận đấu này đó thì mình có chốt cho anh em là thằng Sake 04 cộng 0,75 luôn nha anh em thì hiện tại mình à, cập nhật nó bị à, sai sót cái số nha anh em đây anh em cứ nằm thằng Mai 04 ấy thằng à, Sake 04 cộng 0.75 nè tài anh em chờ tuột xuống 2.5 thì anh em vào cái mã tài cho mình tài gốc thì anh em vẫn vào cái mã tài từ đầu trận là 9.5 tài gốc trong trận này hiệp 1 thì anh em vẫn vào thêm một cái mã tài trong hiệp 1 nữa đó là cái bốn cái mã kèo mà mình chốt cho anh em cái mã kèo mà anh em nên đầu tư từ đầu trận là cái mã kèo thằng Sake 04 được chấp 0,75 thì anh em vào từ đầu cho mình luôn nha đó còn tài 2.5 thì anh em chờ ra sân Hiện tại là tài 2.75 anh em chờ ra sân vòng 5 đến 10 phút kẹo tài nó sẽ tuột xuống còn 2.5 thì cái lúc đó anh em vào cái mã tài cho mình đó, góc thì anh em vào từ đầu nè hiệp 1 thì anh em vẫn vào tài hiệp 1 từ đầu cho mình luôn cái trận này mình dự đoán sẽ là một là hai một dành cho sa kê hai là hai điều luôn thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài và thằng sa kê được chấp 0775 trong cái trận đấu này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 hoặc là hướng dẫn anh em đăng ký trang để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả nhất trong trận đấu này luôn thì um, giống như uh, video này đến đây cũng rất là dài rồi mình cũng nói với anh em rất là nhiều trong video trước rồi thì uh, video này cũng đến đây thôi thì um, anh em nào đang xem được uh, video này thấy hay á, để lại cho mình một bình luận một lượt đăng ký kênh để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau